Đây là những vảy cực kỳ hiệu quả và thực chiến dành cho những người đá bạc dưới Đá ít mà ăn nhiều, tiền ít mà muốn hít đồ thơm Đúng thôi chứ, ngon, bổ, rẻ Được xếp hạng theo quý cách từ cao xuống thấp như sau Đó là vảy ẩn long, yểm long và lịch bái Long ẩn mà nó ẩn huyền Nước ba thì thấy đá kiên một đòn gà có vảy ẩn long yểm long hay lịch bái thường sẽ ra đoàn tài đoàn quyết hoặc từ hồ ba trở đi chính vì vậy nó mới là mẫu đá ít nhưng mà ăn nhiều trong khi thi đấu phong cách thi đấu điềm tĩnh chững chạc sáng rực tinh anh và rất là thần thái quyết liệt bố cục trình bày của các vảy đó như sau vảy ẩn long là có quy cách số 1 cao cấp nhất hai hàng giao long đều từ trên xuống dưới cuối cùng thì có một vảy phủ địa mỏng nằm sát cái chậu nằm trên ngón chúa có một vảy dặm nhỏ khi chúng ta bẻ cong ngón chúa xuống sẽ thấy một vảy ẩn lông nhỏ nằm dưới vảy phủ địa nếu gà ở trạng thái bình thường chúng ta sẽ không thấy vảy này đây là vảy ẩn lông tiếp theo là vảy yểm lông có quy cách số 2 vảy yểm lông là cái vảy màu đỏ này hai hàng giao lông từ trên xuống đang cài khít trịch nó nằm dưới một cái vảy của hàng quách bình thường không phải là vảy phu địa nằm dưới một vảy lớn của hàng quách nhưng mà nằm lệch về phía phía bên trong hàng nội phía bên trong hàng quách nó gọi là vảy yểm long chúng ta bẻ cong của chúa xuống mới thấy vảy yểm long cũng tương tự như vậy như khi làm lệch và phía bên ngón ngoại và phía hàng thành chúng ta có vảy lịch bái gà có vảy ẩn long yểm long và lịch bái có tài hoa hơn người phong cách thi đấu điềm tĩnh chững chạc có đòn tài và đòn quyết vào hồ 3 trở đi chính vì vậy nó thuộc phong cách đá ít ăn nhiều và thường địch thủ sẽ rất là khinh thường nó nhưng kết cục cuối cùng nó luôn giành phần thắng và xác suất giành phần thắng rất cao ngoài ra gà có phải ẩn long yểm long lịch bái thường có những đòn sấm sét ngang tay làm đối phương phải gãy tắt ngang giữa chừng không thể nào lấy lại sinh lực để thi đấu tiếp tục nữa chính vì vậy nó có những chiến thắng bất ngờ và thuyết phục thường là những hồ khuya hồ trở đi vì vậy cho nên anh em đá tiền dưới bỏ ít ăn nhiều hãy tìm những vải này rất là hay và hiệu quả và nhớ tim và follow cho hùng kê viên sứ nha